Khuyên khi chồng gợi ý cô đành tặc lưỡi gật đầu. Huyền và Toàn có một mối tình ngọt ngào ba năm thì đi đến hôn nhân, đám cưới diễn ra linh đình trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè hai bên. Quãng thời gian ba năm đó, hai người yêu nhau xa nên thời gian gần gũi nhau khá ít và đặc biệt là cũng chưa từng có chuyện kia. Đêm tân hôn, cả Huyền và Toàn đều hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc được trao trọn vẹn cho người mình yêu. Với Huyền, Toàn không phải là mối tình đầu nhưng là người đàn ông đầu tiên và cũng là duy nhất cô dành chọn tất cả. Lần đầu không thực sự suôn sẻ như Huyền nghĩ, cả hai đã phải rất chật vật. Sau khi xong xuôi, Huyền không có vết máu trên giường, khiến Toàn có phần bực bội. Anh hục hạc Huyền rằng cô đã hư hỏng trước đó. Huyền vừa tủi thân, vừa sốc thanh minh, nhưng ánh mắt Toàn cho cô hiểu dù cô có nói thế nào thì Toàn cũng không tin cô còn trong trắng. Cuộc sống vợ chồng của Toàn và Huyền cũng vì thế mà ảnh hưởng rất nhiều. Toàn quay ra lạnh nhạt với vợ, thường xuyên đi nhậu về khuya, có làm cũng chỉ qua loa cho xong, thậm chí khi Huyền đề xuất muốn có con thì Toàn gạt đi. Kết hôn hơn một năm, Huyền cảm thấy cô không thể chịu đựng thêm được nữa nên muốn ly hôn. Những tưởng 3 năm yêu nhau và hơn một năm vợ chồng, Toàn có thể sẽ ríu kéo, nhưng không, anh đồng ý ký luôn. Cuộc hôn nhân của Huyền và Toàn có lẽ sẽ nhanh đi đến hồi kết nếu như không có sự cố hôm ấy. Bữa đó, Toàn đi nhậu say về, thấy Huyền đang ngồi lau tóc trong bộ váy ngủ khá quyến rũ, dưới ánh đèn mờ ảo, tự nhiên trong lòng Toàn dấy lên cảm xúc khó tả. Anh chợt nhớ tới lời thằng bạn nói hôm trước. Phụ nữ con gái không phải cứ có máu mới còn đâu mày, hơn nữa mình là đàn ông, quan trọng là vợ yêu mình, Chứ cái đó Thời nào rồi mà mày còn để ý Ngẫm thấy lời bạn nói Lại thấy gia đình nhà nó Ba người vui vẻ hạnh phúc Toàn có phần hối hận Anh cũng từng ao ước một mái ấm hạnh phúc như thế với Huyền Như mọi khi thấy Toàn về Huyền liền tự giác mang chăn gối cho anh ra phòng khách rồi về phòng. Toàn giữ Huyền lại. Ngày mai ra tòa rồi, chúng ta làm một nháy lần cuối kỷ niệm đi. Huyền vừa ngạc nhiên lại vừa buồn cười, cô chưa bao giờ thấy chồng như vậy, thiết nghĩ cũng có tình nghĩa mấy năm, cô đành tặc lưỡi gật đầu. Đêm đó, cả hai hòa vào nhau cuồng nhiệt nhưng không cần biết ngày mai sẽ thế nào, ai đi đường ai. Xong xuôi, Toàn ôm Huyền vào lòng và nói, chúng ta đừng ly hôn nữa, sinh con được không em, anh sai rồi. Huyền như vỡ hòa trong hạnh phúc,